Alo, alo, xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với Thần Tốc vào bờ 24 giờ của mình Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống Thì kênh này của mình thì chuyên chia sẻ cho em về đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày Để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày Thì anh em nào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 thì trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2022 thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề của chúng ta 8 số để chúng ta lui đến thứ ba tuần sau và lô khung 3 ngày của chúng ta chơi cho thứ tư, thứ năm, thứ sáu anh em nhé. Thì anh em ạ đừng tiếc một like và luôn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đó, thì anh em cũng để ý ở đây luôn cho mình. Cái đường cầu đề lôi tuần này của chúng ta thì chạy thứ ba hàng tuần anh em nhé. Thì mình sẽ lấy một tháng gần nhất để đi test cho anh em thì anh em để ý đây cho mình thì cái đường cầu này của chúng ta lấy thứ ba ngày 24 tháng 5 này ở giải nhất chúng ta ghép xuống giải 6 cho mình lấy con đầu tiên ở giải nhất này chúng ta ghép với lại con số thứ hai bộ số thứ ba ở giải 6 hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có bộ đề lùi tuần đề lôi tuần thứ ba chúng ta có bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 này 545 này và 595 bộ đề lui tuần này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi anh em nhé đó lui tuần ngày thứ ba hàng tuần thì mình sẽ đi test cho anh em thứ ba ngày 24 tháng 5 này ngày đầu tiên thứ tư ngày 25 tháng 5 đề về 09 thì chúng ta đã ăn được con đề 09 này trong bộ đề 04 anh em nhé trong bộ đề 04 thì nó ra ngay cái ngày đầu tiên phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần anh em nhé thì xem cái tuần này mình test là ăn được mấy lần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật ngày 29 tháng 5 đề về 54 thì chúng ta ăn được con đề 54 này 54 ăn hai lần trên một tuần anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ hai này thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022 thì chúng ta có bộ đề 24 bộ đề 24 này bộ đề 24 của chúng ta lần lượt là 242 này 292 này 747 này và 797 8 số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 31 tháng 5 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn ngày thứ hai sang ngày thứ ba đề về 42 thì chúng ta đã ăn được con đề 42 này trong bộ đề 24 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ bảy này chủ nhật này chủ nhật ngày mùng 5 tháng 6 đề về 79 thì chúng ta cũng ăn được con đề 79 này đó ăn hai lần trên một tuần anh em nhé thứ hai này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta ngày mùng 7 tháng 6 này thì chúng ta tiếp tục lại có bộ đề 24 bộ đề 24 anh em nhé đó thứ ba ngày 7 thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 24 thì chúng ta đã ăn được con đề 24 này trong bộ đề 24 phải không ạ đó khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 14 tháng 6 này của chúng ta lại tiếp tục có bộ đề 24 nữa thì theo cái đường cầu này của mình test qua cho anh em là đang chạy 4 năm tháng rồi anh em nhé đang chạy 4 năm tháng rồi thì anh em cũng có thể test lại cho mình bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này 797 thì cái đường cầu này của mình mình test thì nó ăn 3 tuần là đều cái bộ 24 anh em nhé đó thứ ba ngày 14 tháng 6 ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai đề về 24 thì chúng ta đã ăn được con đề 24 và trong bộ đề 24 này tiếp phải không ạ khi xong thì lại đợi thứ ba hôm sau đề về 74 này thì mình test đa phần là một tuần ăn ít nhất là chúng ta ăn được uh, một lần không đa phần là hai lần anh em nhé thì anh em cân đối làm sao vào tiền nó hợp lý là được đó 74 này thứ bảy chủ nhật thứ hai này thứ ba ngày 21 tháng 6 này thì cái tuần này của chúng ta thì báo cho anh em là cái bộ đề 13 anh em nhé bộ đề 13 bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này 131 181 636 và 686 thì cái đường cầu này của chúng ta thì khá là ok bộ đề 13 này của chúng ta chỉ có 8 số thôi anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu kết cầu chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé về phần đề lui tuần này thì mình sẽ bắt cho anh em là cái chạm cứng là chạm 3 anh em nhé chạm 3 cứng luôn đó chạm ba cứng của chúng ta đủ đủ là 19 số để chúng ta lui đến thứ ba tuần sau tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em đây là cái đường cầu đề lui tuần của chúng ta chỉ có 8 số về một cái đường cầu lô khung 3 ngày cũng thứ ba hàng tuần thì anh em để ý đây cho mình lô khung 3 ngày anh em nhé thứ ba này ngày 24 tháng 5 ở giải 3 chúng ta lấy hai con cuối cùng bộ số thứ ba bộ số 6 thì hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô cung 3 ngày lô cung 3 ngày tư đến thứ đến thứ sáu anh em nhé thì chúng ta có cặp lô sáu ba sáu này khung 3 ngày cho mình thì mình sẽ đi test cho anh em thứ ba chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu thứ tư chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thứ năm thì chúng ta ăn được con 63 này anh em nhé 63 về giải 7 thì chúng ta đã ăn được con 63 này lô khung ngày thứ hai đã ăn phải không ạ khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình thứ ba ngày 31 tháng 5 này của chúng ta thì có cặp lô 070 070 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 70 này hai nháy phải không ạ 70 giải 6 và con 70 của chúng ta ở giải 5 thì chúng ta ăn được hai nháy 70 cũng là ngày thứ hai tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ ba ngày mùng 7 tháng 6 này của chúng ta thì cặp lô 0110 010 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 10 anh em nhé 10 của chúng ta là về ở giải 3 này thì ăn ngay ngày đầu tiên luôn thì theo những cái đường cầu lô khung này của mình chia sẻ cho anh em ấy thì đa phần là nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai chứ nó không ăn lên ngày thứ ba đâu nên là anh em test lại cho mình cân đối làm sao hợp lý là được khi ăn xong thì nó lại đợi thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ ba ngày 14 tháng 6 thì chúng ta có cặp lô 3443 343 này để chơi thứ tư đến thứ sáu thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 43 này cũng ăn được ngày đầu tiên phải không ạ 43 của chúng ta thì về ở giải 3 này bộ số thứ 5 là giải 3 ăn được con 43 ngày đầu tiên khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần cho mình về cái đường cầu lô khung này thì mình khuyên anh em mà chúng ta ăn xong rồi chúng ta nghỉ anh em nhé lại đợi mình chia sẻ tiếp nên là không nên đánh lại thứ ba ngày 21 tháng 6 này thì cái đường cầu này chỉ cho chúng ta là cái cặp lô khung 4884 để chúng ta chơi cho thứ tư thứ năm thứ sáu 484 chơi thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé chơi luôn trong buổi chiều ngày hôm nay đây là cái đường cầu lô khung của mình về một cái đường cầu cái bảng chốt số về phần đề và lô khung thì anh em đợi mình tí mình sẽ chốt lên cái bảng đấy cho anh em thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta nuôi đề tuần thứ ba và lô khung 3 ngày của mình thì cái bộ đề 13 này của chúng ta chỉ có 8 số anh em nhé Thế anh em nào mà cẩn thận thì chúng ta lót cái chạm 3 này cho mình cái chạm 3 này thì nó đang là mình nhớ không nhầm nó đang đang là hai mươi mấy ngày rồi chưa ra phải không ạ nên là anh em cân đối làm sao hợp lý vào tiền cho nó đẹp là được bởi vì là cái bộ đề 13 này 8 số thì tỷ lệ nó ăn đang ăn thông là khoảng tầm 4 đến 5 tháng rồi cái đường cầu này thì anh em có thể lôi lại test cho mình đó thì những cái đường cầu này thì nó đang chạy thông thì cũng có cái trường hợp là nó sẽ bị gãy nên là anh em cân đối làm sao hợp lý vào tiền cho nó à, an toàn là được anh em nhé thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này mình chia sẻ cho em trong buổi chiều ngày hôm nay